Có không? Ừ. Bình thường nhiều lắm mà có trà chôm á nó, nó, nó, đeo trà chôm á này ở đây có có con có con nè đó đó, đó. đúng rồi bự chán luôn cô đưa ngáo coi cái ngóc này mà mình có cái uh, ờ, sơ mít á mình ăn xong lấy sơ mít mình mình dục xuống mương lần hồi nó có mùi thơm là ốc nó bu lại bên đây ờ, thường bên đây là ao này cũng nhiều nè em là trứng ốc, ốc à, Pháp oh, mình Thi <laughs> Dính rồi, bị dính rồi, quay dính rồi chôm đồ nó hay đậu là chôm được chưa nhiều chưa ừ. khá bọn rồi rồi như đây mà đi đi hấp được rồi giờ mình sẽ làm hai món một cái à, hấp bia với một cái à, luộc nước dừa có đứa à, mốt cất mũi bị quay phim <laughs> có nào xin giả không cha tối quá mỏi tay rồi nại nhẹ thôi đúng rồi rồi, rồi. ừ vậy đó quá ngon luôn á trái dừa này dừa luống luôn á nhiều lên nhiều lên mới đủ mà hai trái dừa đó rồi đi dẫn đường đó giỏi không giỏi vậy hồi cho ngốc. <laughs> Ngốc. rồi đem lại bãi tập kết Minh Thi Ở đây dây nó nghe Minh Thi Phụ mình lấy mấy cái, cái đá đem lại là lại đàn ấy Đi Lên Hết luôn, hết luôn Hết luôn được không? Giỏi Ừ, hai cái đi rồi <laughs> ờ, đem để lại sát mấy củi á Được rồi, Động ơi, đừng chặt nhiều đó là nhúm, nhúm, chủ nhúm rồi rồi bây giờ mình sẽ làm à, hai món một trái là ốc hấp bia một trái là ốc à, ốc à, luộc luộc nước dừa Đồ. cái rót bia bột đây cái này <laughs> này là để hấp bia ốc hấp bia còn táo đây sẽ ốc luộc nước dừa rồi bây giờ nhúm lửa lên chơi thôi cháy lên đi cháy hồi cái món Hỏi khói luôn à, có gì vậy chắc còn cả tiếng nữa sao nó lâu dữ ta còn ở đây à. cái nắp lại giờ hả chưa trời ơi thối không Ê, <laughs> nó có cái gì vậy kìa có bọ không li ti li ti kìa bây giờ phải châm lửa vô thôi bởi nãy không mình không bỏ muối á nó mau sôi nghe nói vậy chứ không biết phải gì hả bỏ vô không bỏ muối thường tăng độ sôi chứ ta thì tăng nhiệt độ sôi ở tăng nhiệt độ sôi hả à, nó sẽ sôi ở nhiệt độ hơn cao hơn đúng không vậy sao người ta hay luộc đậu gì cho mềm đậu thôi chứ không phải là mau tại vì 100 độ C không đủ mềm là nếu như nếu như nước mà sôi rồi mày đâu có nâng hơn trăm độ được thì giờ bỏ muối vô đặng cho nước nó hơn trăm độ c đậu nó sẽ mềm khi nước chuẩn bị sôi giờ mình bỏ à, xả vô xả với ớt ơi khói cài quá chút vô hết luôn cho một ít xả gừng với ớt đợi nước sôi nữa bắt đầu bỏ ốc vô rồi cho lửa nữa đi em ơi coi như là sau một thời gian đun nấu cho cái tinh túy của mấy cái dừa này. cái chất trong cái cái dừa nó, nó ra nó hòa quyện với nước dừa bây giờ lấy mới lấy cái nước này ra đổ vô chảo giờ hết sầu nhỏ rồi <laughs> mày cứ để tao tao úp lên hơi bác nóng không nóng khổng luôn á <laughs> đó nãy giờ là tinh túy của cái dừa là lấy ra hết rồi đó giờ tập giờ bao nhiêu là cái tinh túy đó. Ờ, trong có mùi có mùi dừa là được rồi có mùi dừa có mùi khói không đây là nước dừa à, sau khi uh, sau khi chặt cái dừa ra sau khi bị chí, chí phạm lừa <laughs> chúng tôi đun cái dừa và nó không sôi giờ quyết định <laughs> đổ đổ nước dừa ra này rồi còn bên đây là trái dừa nãy đựng, ờ, đựng bia bia giờ cũng chắc được ờ, ta uống bia bia sạp đúng không hồi nữa mình uống bia nóng rồi giờ lấy cờ no ra niêm không tao tao sao niêm trước ta niêm sau không được đó làm mày lo làm gì cạo ăn thử coi nó có có, có khác hết rồi cái mùi dừa với gừng ấy là y như là chè mất mất cái gì chè tên chè tên nước hả chè bậy chè chè tao nước à không tàu hũ hủ có, à, có cái vị gừng á ừ. ủa có vị gừng vô ngon mày ủa vậy là vừa kết hợp với gừng là ngon á ma gì này là coi xong clip mình là giám đốc Nó trả tiền cho mình luôn tài sản. không được đấy ở ờ, bảy liên ngoại tự nhiên nó học quạt ta phải à, phần phần vậy nè nó có mới có cái mùi khói ăn nó <laughs> đúng chất của miền tây nói là nó bây giờ là toàn ngụy biện rồi mình ăn rồi vậy mày đây đây là mình mình mình minh <laughs> mình ăn thôi à, cái gì mà wow. hỏi cái, cái kết quả cuối cùng là mình cảm thấy gì đó là đúng đắn <laughs> để tao vớt bọt cái đã không biết Giờ đi. rồi ốc của chúng ta đã chín rồi đó không ốc của mình ốc của mình không <laughs> của chúng ta đây là nước dừa nha chứ không phải là nước thường đây nè sả nè gừng nè ớt xanh nữa có cái dừa luôn á làm xong rồi giờ hai tôi không dám ăn luôn nó nói giờ à, vô lấy miếng ớt với à, hai cái tầm để trên lò luôn bước vô lấy muối tiêu đây là minh đây là chanh minh đang chanh minh bước hai thằng cùng cùng nấu nhưng mà bây giờ nấu xong rồi thằng kia không dám ăn luôn chỉ có một mình mình, mình à, can đảm mà thử nhìn thấy không hấp dẫn miếng nào luôn á <laughs> thì vớt ốc ra bạn bè tới ủng hộ chuyên nghiệp chuyên nghiệp ăn xong nghỉ chơi luôn đây thành phẩm được không ăn được để ăn được là cần phải có tâm lấy nước nước nghe đổ <laughs> nước à, nước hấp dẫn cái tinh tinh túy nước dừa là ở đây mà ngầu luôn á <laughs> chọn một con hấp ngon nhất này húp vô là phỏng mỏ thơm thơm mùi xá ăn xong con chỉ muốn ăn thêm con nữa húp nước cái cây húp đi từ từ ngon mày đừng đùa ngon mà tao không ngon đâu mà tao không dám ăn thôi chứ chỉ hơi, hơi dơ thôi chứ ăn thì nó vẫn ngon lấy hết đít là xóa à nhìn khán giấy nhớ ông phương bữa hổm nè chọn đi đi cái này có chanh mới ngon nha chua chua mới ngon ngon mặc dù cách làm đó là dơ được chưa à? khoan chưa nói hết nhưng mà ăn rất là ngon nhưng mà khuyên á đừng làm theo cách này luộc bình thường đập xả bỏ vô luộc nó cũng ngon rồi à. không cần phải ấy trong cái dừa chi cực khổ <laughs> nói chung ngon là do là do cực mới ngon ừ. mình làm cực mình thấy ngon thôi ừ. chứ thật ra khuyên mọi người đừng làm theo tốn thời gian rồi <laughs> bỏ thời gian coi rồi. là thấy mệt rồi ê xong chưa ta à, còn bên đây là chưa cái... húp nước cái đi quên hoài tao húp rồi mơ mơ tao hải trẻ rồi sao <laughs> đây là nước nước này không phải nước dừa đây là không, à, à, không phải dạng vừa mà là nước dừa nước này là có tinh túy của nãy <laughs> cái cái dừa ra phải không ừ. cái dừa ra này còn có xả ừ ờ. quan trọng là bọt ừ, bọt. <laughs> bọt từ mấy quả ốc không rửa đó ờ. có rửa mày có rửa nhưng sắp, mà nó nó nó, nó không được kỹ lắm nước trong bộ trời quất quất <laughs> thơm mùi gừng có mùi xả nữa mình sẽ thử đây một <coughs> ngày mày ừ, đúng rồi nói vậy đó nói <laughs> vậy đi tao biết nó ngon lắm mà có ớt có ớt nó the the cho nên rất ngon mà có có xả nữa nó thơm vị cay của ớt <laughs> vị thơm của xả và gừng không hấp một cách không ngần ngại không cách này mà chế biến bài bản đàng hoàng á là cứ lấy một trái dừa lấy nước luộc là sẽ rất là ngon chứ đừng có <laughs> làm trái dừa vậy chi mất công nhưng mà cơ bản là dùng nước dừa luộc rất là ngon ok tuyệt vời quê ốc hấp bia sài gòn xanh mới ngon nha Sài Gòn xanh mới ngon ai mà hấp bằng Sài Gòn đỏ là không biết tại sao ừ, tại vì nó rẻ rẻ là không rồi bây giờ chín rồi vớt ra thôi trời cũng đã tối rồi bây giờ là hơn hơn 6 giờ tối rồi trống rỗng nè từ từ sao ăn vô xỉn không khác gì nãy không à, không có mùi bia nãy giờ đốt sôi nó bay hơi bay hơi hết trơn rồi có khói không không có khói luôn vậy tính ra cũng như ốc luộc luộc à. rồi <laughs> tóm lại là khuyên các bạn sao <laughs> đừng có nên làm đúng rồi vậy tóm lại là hôm nay hai mình làm hai cái món mà rút cuộc là chung quy lại là các bạn nhìn có bắt chước em bởi còn xanh còn đỏ cho nên à, rút lại cái lời nói nãy giờ mấy bạn à, hấp bằng bia xài đó cũng được tại vì nó cũng như nhau à đốt sôi lên là bay hơi còn hết là nó yên nhau bây giờ để tiền đi mắc gì cũng được rồi nhớ nha khi mà có sở hữu trong tay khoảng một hai ký ốc bu á ốc bu rất ngon sở hữu á, thì đừng có dậy ông mà đi đi hấp bia hay là đi à, bỏ vô trái dừa luộc như tụi mình nha bây giờ rất là phí đừng có chơi ngu như tụi mình tốn thời gian tốn tốn lửa lắm rồi dứt thôi cứ đi luộc bình thường bỏ miếng xả miếng ờ, gừng miếng ớt có đổ đổ nước dừa vô nữa nó sẽ ngọt hơn nhưng mà đừng hấp trong trái dừa là được rồi rồi ok hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo và hứa với các bạn là những clip tiếp theo sẽ thành công chứ không có thất bại như clip này